Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục uh, dạy chúng ta bài 2 Bài này thì ứng dụng là frame by frame Thế thì chủ đề của bài này Chủ đề của bài này là chúng ta sẽ vẽ một uh, hoạt hình về một chiếc trực thăng cho các cháu trẻ con Thì uh, tôi sẽ tạo một cái uh, helicopter để cho các bạn uh, ứng dụng cái frame by frame vào đây Thế cái lớp đầu tiên của chúng ta hoặc là lớp thứ mấy cũng được các bạn có thể à, tạo ra nó để chúng ta có thể chúng ta có thể vẽ một cái nhát tức là vẽ nhát thế còn các bạn muốn kéo dài cái thời gian này các bạn kéo cái này cho tôi Đấy, thì cái dòng thời gian của chúng ta sẽ dài lên Đấy, rất là dễ đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ trên lớp nào cũng được nhá thì chúng ta gọi lớp nhát Đấy các bạn cứ cộng thêm các bạn vẽ bất kỳ vào lớp nào cũng được miễn là cái nháp thế thì ở đây ở đây chúng ta sẽ vẽ nháp và chúng ta chọn cái tôi cái uh, bóng đèn để khi mà chúng ta tạo một cái lớp mới nó có thể nhìn xuyên xuống dưới rồi bây giờ tôi uh, sử dụng cái này để tôi uh, vẽ cái helicopter uh, thế thì để uh, chúng ta vẽ được nó thì chúng ta sẽ sử dụng như sau chúng ta sẽ vẽ máy bay chạy ngang và máy bay chạy dọc đó. máy bay chạy ngang và máy bay chạy dọc thì uh, ờ, chúng ta phóng to này lên rồi chúng ta sẽ um, vẽ một cái uh, vẽ cái uh, chạy giờ chạy ngang trước nhá cho nó nhìn cho nó à, ờ, cao đây là cái mũi helicopter chúng ta vẽ làm sao cho nó ờ, giống kiểu 3D à. Rồi, chúng ta cho này đây là cái cánh người ngồi phi công ngồi à, còn cái đây đây là cái bụng của nó bạn yên tâm là vẽ thoải mái đi cái vùng vẽ của chúng ta rất rộng có thể tràn ra lưới nhưng mà tràn quá thì nó sẽ có giới hạn của nó Rồi ờ, chúng ta vẽ một cái chiếc máy bay Đấy, thì ở máy bay này chúng ta trong đây có một cái cánh quạt thì chúng ta sẽ vẽ cảnh quan này còn ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái trục trục để chúng ta có thể vẽ được cánh chỗ này chúng ta có một cái cửa lên xuống chúng ta vẽ cửa lên xuống đây là bản nháp đấy các bạn nhé chữ h cho nên là chúng ta chúng ta có thể ở đây là hai cái càng tí ta sẽ vẽ cái càng của nó đây vẽ cái này cái hòa hình không những là hòa hình về chuyện cổ tích mà chúng ta còn có thể hòa hình về vũ khí đó đó rồi việc bước tiếp theo là chúng ta vẽ cánh cánh thì chúng ta chúng ta sẽ vẽ trong cái vùng elip mà các bạn có thể nháp cho vùng elip vào đây chúng ta cho dịch rồi, ờ, tôi để cái cánh à, nháp tạm rồi đấy thế thì uh, bây giờ ờ, chúng ta mới vẽ thật ở chiếc máy bay này phải bay được đó bay thật nhá thế thì uh, để vẽ hoạt hình như vậy thì chúng ta vẽ nháp như vậy ở bây giờ ta sẽ vẽ cái bộ phận uh, thân máy bay chúng ta sang đây chúng ta có thể thêm một cái tên một cái uh, lớp nữa chúng ta gọi là body Đấy, ở phần body này thì chúng ta dùng uh, boots uh, pen Đấy, pen Đấy, và tôi sẽ chọn màu sắc cho chiếc máy bay chúng ta bật color lên Đấy color đây thì chúng ta thấy là chúng ta có thể à, chọn nhắc một cái nữa ta chọn một cái màu chúng ta muốn uh, chiếc máy bay màu vàng hay màu đỏ đấy quý chúng ta cho màu đỏ này nha để cho trẻ con nó thích rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn bút vẽ các bạn có thể đặt uh, cho tôi cái tool property lên đó thì cái này chúng ta khi mà chúng ta bật lên thì cái tool đấy nó sẽ chúng ta sẽ có thể chọn uh, cái kích thước của pencil to hay nhỏ và các bạn nhớ cho tôi là chọn cái snap để nó có thể là hút được các đỉnh vào với nhau ở đây thì các bạn uh, bắt đầu vẽ à, tôi cho này chúng ta đó. rồi còn thân máy bay ta vẽ vì thân máy bay nó là thân cố định cho nên là chúng ta không cần phải tạo thành các lớp nhiều nữa ờ, thì nữa chúng ta sẽ tạo làm cho các cánh các vị trí của nó trong suốt à, khi mà chúng ta nhìn qua một cái cửa kính vẽ xuống nha làm một chiếc thăng thì các bạn làm như là các bạn học ờ, cái này như thế các bạn sẽ rất là thạo làm sao cho khi mà chúng ta giữ cần trôn trong lúc vẽ chúng ta uốn sao cho nó tròn ở cái này chúng ta cho elip thì chúng ta sẽ quay đấy tiếp theo là ta vẽ cái càng vẽ cái càng các bạn có thể đặt phím tắt cho cái công cụ pen của chúng ta là shift L được nó thuận tay bên này tôi cũng vẽ một cái nữa rồi bây giờ chúng ta sẽ cho màu cho chiếc máy bay còn trên này là một cái phần phía trên Đấy. ok các bạn thấy là vẽ trong này sướng hơn trong mô moho và trong uh, uh, trong các phần mềm kia bây giờ chúng ta tạo một cái bảng màu khác chúng ta ghi là đó ta chọn nhiều bánh xe đi để xem cái màu nào chúng ta quan trọng potato đó. Rồi. Đây. Đây. Đây. Cái phần uh, phần phần này chúng ta tạo cho nó một cái viền và chúng ta tô màu trong các vị trí màu chỗ này người ta thêm một màu khác đẹp hơn đó. rồi chỗ này và trên này chúng ta lại cho một màu khác ý tưởng các bạn có thể vẽ được nhiều cái khác hơn đó. và bây giờ chúng ta vẽ cái trục hãy chụp tin là cho tôi chúc tôi uh, các bạn trong mẫu đen đi Rồi, được snap mình cắt tôm rồi đây các bạn cho nó vào cái càng này mình vẽ nhanh cho nó cho nó qua nhanh ok rồi bước tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cánh các bạn biết là cánh của chúng ta khi mà chúng ta vẽ thì các bạn à, đây là phần body nhé ờ, bây giờ tôi đã gõ nhầm đặt tên lại thân mới đây còn đây là phần body ở à, phần cánh này Đó, và các bạn giữ Ctrl Shift R hay là Ctrl Ctrl Shift Ctrl an R hoặc là Ctrl os A à. bây giờ tôi sẽ vẽ cánh rồi bây giờ cánh của chúng ta là chúng ta sử dụng cánh à, màu đen thế thì à, ở cái frame đầu tiên tôi để cánh ngang tôi để cánh như này chúng ta cho một cái màu Đó, hôm đầu tiên như này nhé các bạn muốn máy bay chạy nhanh quay nhanh cánh thì các bạn sử dụng cái này à, đến bây giờ thì các bạn thấy là một kỹ thuật nữa tôi muốn trình bày thêm với các bạn à, ví dụ như là trong thân máy bay là đến đây thì các bạn uh, các bạn kéo dài đến phần 120 ờ, tí nữa các bạn muốn dài các bạn sẽ kéo dài các bạn ấn cho tôi F5 F5 để cho nó expose hở ra hết tất cả các frame của cái thân máy bay thế còn thân cánh này Đấy, chúng ta sẽ bật cho tôi cái nút on liền này Đấy, bật nút on liền này, này cánh này Đấy, các bạn sang phần 2 thì cái cánh onion của chúng ta nó màu đỏ Đấy, bây giờ các bạn sẽ làm như sau các bạn vào window các bạn chọn onion skin Đấy. thì cái này là sử dụng cho chúng ta nhìn được các vết Đấy, tôi vẽ mờ đi vẽ mờ tôi giảm cái này đi nó mờ đi thì để các bạn vẽ khung thứ hai vẽ khung thứ hai nó được nét Đấy. Ờ, tôi tắt tôi tạo bây giờ tôi xem cái khung thứ hai khung thứ hai là nó như này hơi mờ đi tí nhỉ rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng cái ờ, select ờ, chọn vòng tròn này à, đây là cái vòng tròn thì tôi cũng bật nó lên đây F5 để tôi nhìn thấy cái vòng tròn chỗ lại định trên kia và bây giờ đến phần thứ hai phần thứ hai thì các bạn lại nhìn thấy nha khung thứ hai thì các bạn như này các bạn nếu các bạn ấn F5 thì nó sẽ là liền khung tức là một cái frame nó nó được nhân bản ra thành nhiều nhưng ở phần thứ hai muốn tạo một frame mới các bạn là lại giữ shift off và a đấy ba phím mà hôm trước tôi hôm qua tôi làm rồi đến đây ta shift off a đây ship on a rồi tôi vẽ tiếp tục cái cánh này đó, thì các bạn nhìn thấy là tôi chỉ cần bốn phát thôi bốn cánh thôi khi nó quay theo chiều ngược kim đồng hồ hay cùng kim đồng hồ tùy các bạn bây giờ tôi sẽ vẽ cái đến đây đến đây thì như các bạn nhìn thấy là rồi tôi lại vẽ tiếp đến đây liền được đâu các bạn lý cho tôi này vâng. rồi đến đây thì đo miền của nó xuất hiện là cho chúng ta nhìn được thấy cái vùng vẽ của chúng ta đến phần này bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đến ờ, đến phần chỗ này rộng thế nào Đấy. nó quay là theo điều chúng ta nhìn ngang là elip đúng không và phần cuối cùng một cái phim nữa lên đây tôi vẽ chéo xuống này tức là cái gì mình cũng có thể làm được hết chỉ mỗi đổi là mình có học hay không thôi đó các bạn muốn muốn sở hữu một cái kênh thì các bạn phải học chứ không phải tự nhiên mà chúng ta bùng phát chúng ta lại giỏi được luôn rồi bây giờ tôi sẽ làm như sau ờ, tôi muốn tạo cái hiệu ứng uh, về cánh nó quay đây ví dụ bây giờ tôi nhìn cái bóng của nó như này Đấy, tôi sẽ làm một cái tôi sẽ cho cái chổi nó to lên ta lụa luồng gió Đấy. thế thôi à, còn cánh này chúng ta cũng làm tương tự để nhưng mà đến trước cái cái cánh này làm được thì cái cánh này ta cũng làm luôn Đấy, nhưng mà thôi được rồi tôi ta cứ để như thế thì ờ, ta sẽ vẽ cái cánh này tôi muốn nó không nhìn thấy cánh thì tôi muốn như này ok ờ, bây giờ các bạn nhé các bạn chọn cho tôi bốn bốn cái cái này bốn cái này là bốn khung các bạn chọn cho tôi là uh, create cycle Đấy, các bạn đánh cho tôi vào đây là 2000 2000 khung Đấy, hơi to tăng lên vì là chúng ta chọn cái kia nó hơi nhỏ cho nên là nó chỉ giới hạn như thế đã gạt cái này lên Đó, các bạn tăng lên cho tôi các bạn tăng lên một nghìn nhé bạn tăng lên một nghìn sau đó ta vẽ ta vẽ cảnh thế nào nó bay được trên trời thôi đấy chúng ta vẽ mây vẽ nước trôi vân vân cái này thì chúng ta phải làm rất là nhiều nhưng mà nó thú vị thì chúng ta vẫn làm ngon Ồ, không có gì cả ta cho tăng lên nó cao lên chạy cho nó sướng nó không bị giới hạn còn ở dưới ta muốn chạy muốn bao nhiêu ta chạy rồi ờ, ok ok nhá thì các bạn nhìn thấy là những cái này nó à, cánh quay rồi đấy. đấy bây giờ việc ta ghép cánh vào máy bay như thế nào à, việc ta ghép cánh vào máy bay thì các bạn à, sẽ bật cho tôi cái nốt của nó lên là nốt view à. nốt view các bạn nhìn thấy nhé đây là cái phần vẽ lớp vẽ lớp composer là cái lớp lớp tổng hợp cánh máy bay của chúng ta là đang ở đây Đấy, vậy muốn cánh máy bay là con của thân máy bay thì các bạn tóm cái này các bạn cho vào đây Đấy. à thế là thân máy bay nó vào cánh máy bay thì các bạn lại cho nó vào đây đúng không các bạn cho này vào đây Đấy. thế thì cái cánh nó đi đâu thì nó cũng thế tôi tắt cái này đi Đấy. thì bây giờ ờ, tôi tắt cái nháp đi tắt cái này đi Đấy. và tắt cái này đi nhá bây giờ tôi chuyển sang chế độ camera chế độ camera rồi chế độ camera bật lại cái nốt lên nốt view Đó. À, bây giờ chúng ta bật cái nốt view lại nhé view nhé rồi bây giờ cái phần uh, cánh đây rồi bây giờ ta vẽ phần thân thân của chúng ta nó bị ẩn Đấy. thân đây ừ. thế thì bây giờ cái uh, cánh của nó sẽ là con của, thân bộ phận cánh là con của thân thế thì ở đây tôi sẽ thêm một cái nốt nữa nốt compo nha nó mới vào được rồi tôi lại bắt tiếp cửa sổ là notes library đó tôi cho con tô ra đó nốt view đâu nốt view nốt view hai nốt này để cạnh ra này đó. tôi cho cái combo vào thân máy bay xong rồi cánh máy bay à, mà thôi ta không cần đó được đó. bây giờ tôi cho cái này vào đây cho cái này vào con vào đây tóm thả vào đây rồi tắt cái nốt này đi giờ ta sẽ thu nhỏ toàn bộ này bằng cách các bạn chọn rồi insert các bạn chọn cho tôi là schematic output Đấy. Đấy. sau đó thì các bạn các bạn chọn ở này nhỏ nhé select nó nhỏ lại Đấy, chúng ta cùng cho nó nhỏ lại đây là một cái cảnh thì ờ, ở dưới nó phải có một cái ờ, bầu trời hay là một cái gì đó chúng ta sẽ chọn trên uh, YouTube một cái bầu trời nhé bầu trời ví dụ thế sau này chúng ta vẽ hoạt hình thì chúng ta vẽ bầu trời riêng bầu trời hoạt hình nó khác với bầu trời tự nhiên chúng ta chọn cái nào cho nó đẹp đúng không công cụ kích thước này lớn tôi chọn bầu trời đây chẳng hạn lưu cái này là học nhá chứ không phải là là là chúng ta ấy, có thời gian là chúng ta ngồi vẽ bầu trời rồi bây giờ các bạn import vào cho tôi image các bạn chọn cho tôi bầu trời desktop Đấy thế thì uh, chúng ta nhấp ok thì cái bầu trời này ấy, bầu trời này của chúng ta chúng ta để nó nhập vào dưới rồi à, chúng ta có thể kéo giãn nó lên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó chạy tại chỗ nhé các bạn nó chạy tại chỗ Đấy. cánh này quay nhé ok bây giờ ta sẽ cho nó vừa chạy vừa bay nó vừa chạy vừa bay Norwing này chúng ta có thể xóa nó đi được xóa nó đi rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái thanh này dài Đó. ta cho thời gian tăng lên đây chúng ta ấn F5 Đấy, F5 oh. bây giờ tôi sẽ cho cái thằng máy bay này nó ở tận đầu này với một cái đây à, rồi các bạn nhìn thấy này đầu tiên là nó bên này à, chúng ta xóa cái phần này đi thì chúng ta còn chọn ra đằng này chúng ta ấn delete cái này đi rồi đến bây giờ nhé đến đây xong đến đây chạy đến đây đấy thì tôi sẽ cho nó vào chỗ này và trong lúc vào nó to lên thì chúng ta ấn nút này scale à. xong nốt đến đây các bạn lại cho nó tiến lên đến tận đây à. nó lại tiến lên chỗ chọn này chúng ta tiến lên đây Đấy. các bạn lại ra đây các bạn chọn scale để cho nó to Đấy. còn bài camera rất là hay chúng ta có thể tiến đến bài camera buổi sau tôi sẽ giới thiệu Đó. các bạn nhìn thấy là đến đây chẳng hạn chúng ta đây là tạo một cảnh ngắn là đến đây tùy nếu mà chúng ta thích dài nó sẽ dài Đó. chúng ta cho nó lên trên này Đó. giống như đang đi tìm chúng ta sẽ chọn này cho nó phóng to lên Đó xong rồi chúng ta muốn thêm nữa chúng ta cho hạ xuống thế bây giờ chúng ta sẽ chạy nhá đấy các bạn thấy hai cánh quạt đều quay tít thật lò thế thì chúng ta làm bài này thì chúng ta thấy là ừ, tuyệt vời rồi đúng không bây giờ các bạn muốn dài thêm thì các bạn cho thêm dài thêm tôi muốn vào thì mình vỡ đó, kệ đó, vào trên này các bạn ấn cho tôi là F5 chỗ này F5 đó. thì uh, sau khi mà chúng ta chọn cái con máy bay này thì chúng ta gọi có thể tiến nó xuống lên một tí và trò này hạ xuống rồi buổi sau tôi làm trong suốt kính nhá rồi đây là máy bay gọi là cái còn vẽ kính này trong suốt thì lát nữa chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ học một bài sau và bây giờ chúng ta thử lại từ đầu đến cuối nhìn thấy cái cánh của nó cũng cũng quay tít đúng không Đó. còn bài xuất phim thì tôi sẽ làm một bài riêng để cho các bạn uh, hình dung ra được cách xuất phim như nào uh, và camera à, dùng sử dụng camera như nào thì uh, bài hôm nay tôi uh, tranh thủ dạy đến đây bây giờ tôi phải đi ăn cơm rồi đã thì các bạn cố gắng học giống tôi nhé